còn ở phía đâu ơi này có cao lộn ừ, vừa uống tính to mắt tôi chứ tôi tôi lên đây gần sáu mươi tuổi đây theo ông đi chút theo giờ già đi ờ theo không vừa. cái điều nó là nguyên lý mới được học là còn tính là mất cân đấy là hết cân rồi đó là hay nhiều hết cân mất cân rồi ơi và đội bóng rất chuẩn về của Phát Huy đã ngồi ba thì đi đến đây ba lô ba lô một hai gần sân cả em hả về thua về cho nhanh thoải mái á chờ tí à cả đây Giờ cái quả lên được có đất đánh không? Hai đôi Mỗi tay, rồi, cảm ơn anh quý vị tất cả Chia về, chia về, đánh được, chia về, đánh được Bắt đầu Đặt cái bóng trong tay giống này Bóng túng bóng trúng thư máy quá đẹp và đặt bóng hết sức ngoan mục ba hai bóng nhỏ quá ngại đưa không được rồi quay bé to rồi tay ơi tay nhảy lên mà xuống còn xào hơn đây bài tay cả cả bài rồi bác lý bác lý thành công có lưu tại có mốc tay mù nếu mà có có lưu đầu tiên cầu thủ của Việt Nam sẽ không được đâu. Quyền có không tí nữa đánh có áo chung kết có áo nó tổ tư không áo nó đưa cho cả cái mà thì con con đít ra mình phải có thì mới đi rồi mà áo vừa rồi đi vừa rồi tập bắn đi con tập bắn tập con này không bằng chả điểm nữa Cơ hội đang trở về với điều khiển hai. We love Tom. đúng rồi đấy. À, bên này. Nghe combo đúng không? nhé sau thời thứ à? này à con gì em phương để không à, phương để không à, con này con này lấy chồng mà

đập với ta đập được để không đập máy văng ấy. thôi quay vái có mua đây ta rồi quay quay quay quay một mẹ đấy người á xong cao rồi tập trời chúng tôi thấy các cổ động viên ở trên rất đông họ đang chuẩn bị họ đang chuẩn bị cho đón trận chung kết chiều hôm nay do đó là vì hai đội tuyển có bốn đội tuyển có năm kích động tám năm bảy tám sáu Ui nì, đấy, đấy còn ba càng được tám năm bảy tám sáu là tới ba càng được, ba càng Còn nhầm đập dạ dạ ờ, cưới xong thì ấy tiếp à? à cưới xong đi tiếp à? nào giàu rồi khiếp đấy hả làm giàu ghê thế chưa hết hạn phải đi chứ đi lâu rồi chứ nhở bốn năm năm rồi chứ nhở đi đi bốn năm năm rồi chứ nhở ba năm chưa đầy ba năm chưa đầy ba năm đây kia tháng tháng năm này ba năm này Thế trước mình đi nước chi hầy Mấy con mà lại á Ta ờ. thấy mình đi lâu mà học xong rồi đi luôn à đứng đi học gì hả người đứng học trường gì hả công nghiệp huế gì công huế à thi công bằng đóng tiền người học chuyên ngành gì à? nấu ăn à đấy, nấu ăn à khí khí á giống bình đây làm bình bây giờ làm rồi đúng không bình bây làm rồi đúng không thì uh, ờ, vở vở binh của Hà Tĩnh à? như thành. như thành. Mười à? hình đi ở đội hai rồi nó thấy không mà quá hai thằng đánh công hay à, chồng cũng tháng được 30 triệu rồi à, chưa ăn đi con đứa được tầm 20 hay 25 triệu ờ tích ra rồi á chưa nữa chưa ăn chưa ăn là 25 triệu à, mấy đó mình làm bán sản phẩm mà à nên mà hàng nó mới có tiền sao té thừng nhiều phận như công ty mình đi xuống cái là một lồn rồi đấy nhà làm mẹ dạ. một tháng nó chưa nó được 15 triệu rồi là một đít đấy thì tìm đi ấy thì đi hết hơn hai triệu cũng mà ít đấy, lương thấp lương được rồi sáng bên là cái nửa ăn tiêu dùng cà phê cà pháo

mười ba mười hai và vô cùng kỹ thuật vừa là công nghệ vừa là kỹ thuật và bóng vừa ngay vừa khen câu ông mà từ đến mua cũng biết cái như đập về đầu nó biết đập về đầu không sao mua đâu mua thằng tôi biết đập về đầu đâu ừ tập luyện đấu ra này đánh dập thì cứ nhận cô khó màn khó làm gì đánh mà đánh khi em là ăn được khó màn hết thế nên là món mười bốn mười ba dưới thì sau hai vợ chồng về làm cái sự may xuất nhập khẩu bên kia có đi nước khác nữa lồn như thế đi lắm nước ấy. Rồi, nhìn nhìn ra hàng đấy. Phải tránh nó quay vào. Hả? Hàn này để thằng anh ờ, ở đi ok là mình vài năm ở bên kia về đi anh đi với hai vợ chồng luôn đi hai vợ chồng luôn đi để đứa đầu thương mại ấy thương mại như kiểu đi buôn bán bên nó cũng ba tháng một lần ba tháng này tháng lần chẳng có ừ. đi về như kiểu con mưa. không phú hợp lớp với anh Vinh rồi à, anh anh Vinh hợp lớp anh anh Vinh lớp đến thanh lý anh anh Vinh hợp lớp là bảy hộp bày hộp hết mẹ thay hình. Ủa Lý ơi Làm công không Bị thay hết Hey, hey, hey, hey. Ôi, chạy vào đây, chạy vào đây. Ngon, ngon, rồi, rồi, đây này. Ý à, ý à, ý à. Bây giờ là 21 tháng, chủ số đang tạm đóng cho đội tuyển số 7. Tuyển số tuyển lấy số

vậy là cơ hội là cống hiến bàn thứ bàn đánh thứ chu vẫn còn phạm lỗi rồi hai mươi một mười chín

vả lưới không bật rồi <laughs> đập qua lưới máu đứa bé mua mua còn lên mua bé cho cái gì thấy mặt thật luôn nó bây giờ đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mày phải quay cái tú này tú này quay cái quả nó bắt đấy là giải cái tư nó ba nó bắt cái thứ hai bài, mà được bốn đứa được thắng qua tôi nghe là hai mươi hai hai mươi bốn thiệt đi được đánh không bí tật à thật đẹp điêu bí tật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

đánh